Xin chào, ở trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn các bạn đó là cách xác minh tên miền để chúng ta có thể tạo được ờ, PCL ở trên ờ, tài khoản doanh nghiệp của mình để chúng ta tiến hành chạy quảng cáo chuyển đổi. Để chị dễ hình dung hơn, mấy chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi. Rồi đầu tiên anh chị em mình ờ, đăng nhập vào cái tài khoản business của mình. Sau đó anh chị em mình kéo xuống cái phần đó là phần an toàn thương hiệu đây. Sau đó anh chị em mình bấm vào phần miền nhé, còn tên miền đấy, bấm vào đây. Sau đó anh chị bấm vào phần thêm cho giúp tôi này sau đó là anh chị em mình bấm phần tạo tên miền mới à, sau đó là anh chị em mình bấm mà tên miền tôi copy vào đây tôi dán tên miền vào đây <clears throat> sau đó bấm phần thêm do lý do không thêm được thì họ nói là sao là bạn chỉ có thể xác minh gốc là cái tên miền này đu.com hoặc chấm gì đó này là bỏ những cái thứ đi ví dụ là https này bỏ đi bỏ dấu gạch luôn này đó sau đó là anh chị em mình bấm vào vần thêm giúp tôi để mỗi tên thôi chấm gì đó chấm com hoặc chấm vn anh chị em mình bấm phần thêm rồi ở đây chúng ta có một số lựa chọn như sau này là xác minh tên miền của bạn rồi đầu tiên là thêm thẻ meta mà vào mã nguồn HTML của bạn thì cái, những cái phần này mà một số anh chị em mình à, không hiểu ấy, thì phần này bỏ qua giúp tôi nhé đó sau đó là chúng ta dán vào gì dán vào thẻ meta à sẽ dạ, dán vào thẻ hit nhé tôi làm cách số 2 cập nhật bản ghi DNS TXT đó hoặc là tải file HTML lên thư mục gốc của bạn đấy nếu chị tải đúng không sau đó lại chị em mình bấm vào phần tải cái file này về này sau đó là anh chị em mình dán vào đúng không dán vào trong cái phần uh, gọi là phần phần gì uh, đăng nhập vào phần quản trị hosting ấy rồi anh chị em dán dán vào đó thì cái cách này tôi không hướng dẫn ở đây anh chị mình làm cách ờ, của tôi đó là gì cập nhật bản ghi DNS TXT anh chị bấm vào đây thì bước số 1 là hãy truy cập vào đăng nhà đăng ký tên miền này đăng nhập vào tài khoản rồi tìm phần DNS ok tôi sẽ truy cập vào tên miền nhé tôi mua tên miền ở trên gì ở trên inet các bạn nhé bấm vào inet này rồi sau đó là truy cập vào tên miền rồi đây sau đó là chị em mình ờ, vào phần cập nhật bản ghi cho tôi à, sau đó là nó nói gì làm theo hướng dẫn rồi Ồ, ờ, làm theo hướng dẫn để thêm bản ghi txt và quy định DNS của bạn này đó là chúng ta copy copy cái mã này nhá đoạn mã này này số 3 là gì dùng công cụ tra TTDNS để xác nhận bản ghi đã được cập nhật trước khi nhấp vào xác minh tên miền đúng không là có thể tối đa là 72 giờ bước số 2 copy cái mã này sao chép này lưu ý này một số nhà đăng ký tên miền yêu cầu có biểu tượng a còng a móc đây đấy thì tôi bấm vào đây tôi bấm vào thêm bản ghi các bạn nhé tên bản ghi anh sẽ mình bấm vào phần à, a móc này rồi sau đó là loại bản ghi quay quay sang này là à txt nhá là tên bản ghi đó là gì bản ghi là dạng là gì loại bản ghi là txt tôi chọn là txt đây giá trị bản ghi là chúng ta copy cái mã này vào này là anh chị mở từ đây anh chị dán vào đây pass vào đây sau đó anh chị bấm vào tích ô màu xanh đây bấm vào đây ok đã lưu thành công chúng ta đợi khoảng là một hai phút nhé để cho cái tên miền ở, ở trên um, INET này nó cập nhật là cái giá trị ờ, mà tao tao chuyển từ Facebook vào và tao đợi khoảng độ 3 à, phút rồi bây giờ tôi sẽ bấm xác à, cái tên mình thử xem xem được chưa à chưa được ok đợi một chút nữa nha rồi tôi sẽ xác minh lại này xác minh tên miền này chưa được xác minh lại này rồi như vậy là đã xác minh thành công và chúng ta tiến hành chúng ta tạo được pixel bình thường và chúng ta thì quảng cáo chuyển đổi nó dễ dàng hơn và nó làm cho cái tài khoản BM doanh nghiệp của chúng ta thì nó uy tín hơn và nó tránh hợp là chúng ta là hay bị khóa tài khoản quảng cáo BM doanh nghiệp đấy là anh chị em mình thấy đoạn video này hay giá trị anh chị em nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thành Bình và hãy bấm follow tôi ở trên các nền tảng khác nhau fanpage là Phạm Thanh Bình Facebook cá nhân là Phạm Thanh Bình rồi tiktok là Phạm Thanh Bình luôn blog là Phạm Thanh Bình.com và cuối cùng là chúc chị thành công